rồi xin chào các anh em yêu quý của đồng hồ dưỡng mắt nhé và hôm nay đồng hồ dưỡng mắt chúng tôi à, review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ à, mới nhất của năm 2022 với thương hiệu là Sunshine đang có mặt tại những đồng hồ dưỡng mắt của chúng tôi rồi mã của em đó là 1269 SA Vâng, trên màn hình anh em nhìn đây thì đây là mẫu đồng hồ 1269 SA gồm có bốn màu khác nhau. Một là màu vàng vàng này, hai là màu vàng nờ mi này, ba là màu à, à, bạc mặt đen này và bốn là màu bạc mặt trắng kim màu xanh rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng em một anh à, em nhé như anh em nhìn thấy đây đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế rất rất là tinh xảo à, tôi đánh giá cũng rất là cao ở mẫu đồng hồ này thứ nhất là về phần dây này cũng được thiết kế đờ mi đờ mi này rất rất là sang à, thứ hai là về mặt số được thiết kế nó rất là tinh xảo nó giống như một cái mẫu đồng hồ Ogen à, khá đắt tiền của thương hiệu Ogen à, tại à, giới vật chúng tôi thì cũng có một cái mẫu đồng hồ Ogen nó cũng tương tự như cái mẫu đồng hồ này vâng đây là mẫu đồng hồ săn dai được thiết kế là à, cọc số là 6 và 12 giờ là số là mát và à, các số à, còn lại thì là đều là vạch số Đấy, ngoài ra thì điểm những à, số à, ký tự làm cho chiếc đồng hồ này có tính chất hơi thể thao một chút khỏe mạnh đấy dành cho anh em nào đeo văn phòng công nhân học sinh sinh viên nói chung là tất cả anh em ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này anh em nào cứ khoảng tầm 4 50 tuổi đổi xuống Đấy, khoảng tầm cứ 17 18 tuổi đổ lên thì tôi nghĩ là đeo mẫu đồng hồ này quá là ok luôn, rất là sang chảnh và rất là đẹp luôn. Thì về chức năng của mẫu đồng hồ này là gồm có lịch ngày ở cọc số 3 à, giờ truyền thống đây. Mặt kính là sapphire anh em nhé. Đây mặt kính sapphire này. Đấy. Và sai mặt của em này là sai mặt 40 độ dày khoảng 7 mm thôi anh em nhé quá mỏng luôn đây tôi tháo quả bông cho anh em xem này đây chỉ khoảng 6 7 mm thôi rất là mỏng này núm được khắc logo sunrise đây anh em này nó núm được khắc logo luôn về à, mặt sau của em nó thì anh em nhìn đây đây là có mã này 1269 SA này và có logo sunrise này và có các thông số kỹ thuật của em đó đây độ chứa nước của em này là 3 atm cho phép anh em đi mưa rửa tay có thể là tắm nhẹ được không nên đi bơi anh em nhé khóa của em này là khóa bướm khóa gập ba đây trên khóa thì có logo của Hyundai đây Đấy, rất là sắc nét và rất là tinh xảo dày dặn chắc chắn cực kỳ chất luôn về à, chất liệu vỏ và dây của em này đều là thép 316L Đấy, thép 316L thì anh em cũng biết rồi nó được sử dụng trong ngành công nghiệp đồng hồ là cũng rất lâu rồi à, dòng máy này là dòng máy quắc đấy dòng máy quắc đấy chạy pin thì bình thường là à, pin cũng phải dùng được đến hai ba năm trở lên tùy cái đồng hồ là có chức năng nhiều hay ít thì cái độ à, hết pin của em nó à, nhanh hay chậm cũng do là cái chức năng của đồng hồ nữa Đấy, nhiều khi là nó là như vậy rồi cái mẫu đồng hồ này thì hiện tại đây có những bốn màu có những bốn màu liền đây anh em nhìn này đấy ví dụ đây là anh em nào thích màu vàng này vàng hoàn toàn đây vàng kim rất là long lanh này đấy. đồng hồ này thì hiện tại của tôi chúng tôi là đây là nguyên siêu này nguyên dây bóng đây chưa bóc anh em nhìn thực tế bên ngoài nó còn đẹp hơn cả trong à, video đây rất là đẹp vâng ngoài màu à, vàng ra này màu đường bi thì màu đen đây anh em này nếu anh em nào muốn trẻ trung muốn kiểu dạng đeo nó lịch lắm đấy thì đeo màu này đeo màu mặt đen này nó cũng rất là sang đấy, rất là sang luôn đấy, tất cả được thiết kế đều giống nhau chỉ khác mỗi về màu sắc thôi anh em nhé cực kỳ đẹp luôn rồi đến màu à, cuối cùng đây anh em nhìn đây đây à, là một mẫu là được thiết kế tôi đánh giá rất là trẻ đấy, rất là trẻ cái chỗ là kim này, giờ phút giây này kim mũi gáo kim là được nung xanh anh em nhé được nung màu xanh rất là đẹp đây phần dây này Đấy, rất là đẹp luôn tôi đánh giá rất là cao ở mẫu đồng hồ này mẫu đồng hồ này thì vừa mới ra lò thôi trong tháng 9 năm 2022 này rồi bây giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em à, xem nhé đây anh em này rất là đẹp luôn đấy cổ tay của tôi là 18 Đấy, cho nên là đeo mẫu đồng hồ này thì nó hơi nhỏ một chút anh em là có cổ tay khoảng tầm cứ 18 trở xuống 18 trở xuống thì anh em đeo nó sẽ rất là đẹp Đấy, cỡ khoảng tầm 16 17 18 thì đeo là rất là ok Đấy, đẹp nhất là cổ tay khoảng 17 Đấy, 16 là đeo rất là đẹp Vâng, cái mẫu đồng hồ này hiện tại đang có giá bán là 2 triệu 790 nghìn Anh em mua online chúng tôi sẽ siêu anh 2% Đây, sale 20% thì giá nó cũng còn là như này anh em này 2 triệu 790 này nhân với 80 phần trăm còn 2 triệu 232 nghìn với anh em nhé quá là rẻ luôn thì à, dành cho anh em là mua online đăng ký kênh xe và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ siêu cho anh em 20 phần trăm thì à, mẫu đồng hồ này số lượng không nhiều cho nên là anh em nếu ưng là nên đặt hàng mua ngay chứ nếu không là cũng lại dễ hết hàng lắm anh em ạ rồi về à, chế độ bảo hành của em này thì được bảo hành 2 năm anh em nhé thì đây là cái thẻ bảo hành à, chính hãng à, của Samsung đây anh em nhìn này đấy bảo hành chính hãng luôn và mặt sau của em nó là được là để điền các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này ở đây đấy. anh em mua online hoặc là mua tại, trực tiếp tại cửa hàng thì chúng tôi đều là bảo hành 2 năm cho anh em về máy móc có vấn đề thì chúng tôi bảo hành miễn phí hết hoặc là lỗi nhà sản xuất anh em nhé Vâng, đi kèm với sản phẩm như, như anh em nhìn thấy bao giờ có một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Sunrise đây hộp được à, tạo hoa văn rất là đẹp này Đấy, logo sắc nét của Sunrise đây Đấy. đây trong à, hộp cũng có logo của thương hiệu Sunrise rất rất là đẹp luôn à, rồi mẫu đồng hồ này hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ dưới quát chúng tôi anh em nhé gồm là có số hotline này và có địa chỉ website rõ ràng đây giờ quát com vn này giờ quát vn này và có địa chỉ bán hàng là tại tầng G trung tâm thương mại Hương Garden này đường Mỹ Đình Mỹ Trí Nam thành phố Hà Nội và tầng hầm Bixi Savico Long Biên số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh Long Biên Hà Nội đây cho nên là anh em khi mua sản phẩm của tại giờ của chúng tôi thì anh em không phải lo gì cả chúng tôi là bán hàng nhiều năm rồi là thứ nhất cái thứ hai nữa là chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng cho nên là anh em mua thì không phải lo lắng gì về hàng nhái hàng giả ở đây anh em à, chứng minh được đây là hàng nhái hàng giả chúng tôi sẽ đền gấp 10 lần cho anh em luôn cho nên là anh em yên tâm anh em nhé rồi trên à, bốn mẫu đồng hồ này thì anh em xem là bù kết được mẫu đồng hồ nào thì hãy comment dưới video này hoặc là gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để sở hữu em nó anh em nhé rồi anh em à, xem video nhớ đăng ký kênh này like share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giữa mắt chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa cũng như là xem những cái video mới nhất của chúng tôi khi à, review về sản phẩm thời gian tới và vâng, bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video này tại đây xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau xin chào và hẹn gặp lại